Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu lý thuyết về các công thức nhân đôi của lượng giác. Đầu tiên chính là công thức nhân đôi này. Các em chú ý này. Trước khi vào công thức nhân đôi thì chúng ta nhớ lại cái công thức cộng của lượng giác đó là gì? Sin của A cộng B. Đấy, các em phải viết lại cho thầy nha. Rồi đây, sin của A cộng với B. Đó, nó sẽ là bằng gì? Sin A cốt B đúng không? Cộng với sin B cốt A. Đúng chưa? Tương tự như vậy cốt của A cộng B đây. Cốt của A cộng B. Cốt thì là cốt cốt sin sin và dấu trừ đúng không? Cốt A cốt B trừ sin A sin B. Đó, Thế đấy, đấy là đối với sin và cos. Bây giờ trường hợp nhá, các em chú ý này. Bây giờ thầy sẽ ép cái góc B này, cái cung B này cho nó bằng với cung A. Ok chưa? Đây, nó sẽ thành là sin của A cộng A. Đúng chưa các em? Đấy, sin của A cộng A thì chính là sin 2A bằng sin 2A. Đó, thì bây giờ chỗ này chúng ta biến thành là gì? Sin A nhân với cos A cộng với sin A nhân cos A. Đấy, vậy thì nó biến thành là hai lần sin A cos A. Đúng chưa? Tương tự đối với cos, chỗ này là gì? Cos của A cộng A sẽ bằng là gì? Cos của 2A. Cos 2A đây sẽ là cos A nhân cos A, tức là cos bình phương A. Đây là gì? Sin A nhân với sin A trừ sin bình phương A. Đúng chưa? Đấy, vậy thì cốt 2A sẽ bằng là cốt bình A trừ đi sin bình phương A. Cốt bình phương A trừ sin bình phương A. Thì ở đây các em có thể biến đổi về nguyên cốt. Ví dụ như à, biến đổi về nguyên cốt thôi nha. Thì sin bình này sẽ là một trừ cốt bình. Vậy nó sẽ thành là hai cốt bình phương A trừ 1. Đấy, tương tự cốt bình bằng 1 trừ sin bình đây, vậy thì bằng 1 trừ đi 2 sin bình phương A. Đó. đây là đối với cốt. Tương tự, tang các em cũng có thể mở rộng ra. Tang của A cộng B đúng không? Sẽ bằng gì? Tang A cộng tang B. Chia cho. Chia cho là gì? 1 trừ đi tang A tang B. Đó. Vậy thì trong trường hợp là